hỏi hằng nhiều thế em hoa mắt rồi Xin mời chú quậy đếm thôi quậy ơi quậy hơi đếm cho em hàng nga ai ai ai à cùng chúc quê hàng nga ai ai ai à chúng thu sáng lưng trời rồng lan rộ ra các tùng rinh rinh chúng thu tay múa xinh xinh bước chân vui nhảy rinh rinh các tung tay cầm chuông đánh nhịp nhàng tay cầm tay sức đón chào anh trăng chào người trong trao vui vào chân theo em bước vào my